Dưới đây là những hình ảnh khó tin, nhưng có thật. Các bạn cùng mình xem những bức hình thú vị này nhé. Đây chỉ là một bức ảnh mà thôi. Hình ảnh khó tin được chụp tại bãi biển Maho, Saint Martin. Chiếc máy bay dường như có thể hạ cánh ngay trên đầu các du khách này. Khoảnh khắc ảo diệu này được ghi lại từ một buổi diễu hành ở Trung Quốc. Đây không phải là một chiếc màn hình TV gắn trên một tảng đá đâu, mà tảng đá đã bị đục một lỗ hình chữ nhật có thể nhìn xuyên qua phía bên kia lỗ tháo nước tại lady bower ré sơ vôn ở anh công dụng của nó là để ngăn đập khỏi bị trào ra hệ thống thang máy khổng lồ dưới thủy cung này sẽ tạo cho du khách cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên khung cảnh hoàng hôn xảy ra cùng thời điểm với bình minh quả là điều mà chẳng bao giờ có ai nghĩ tới đây không phải là một bức tranh chủ tượng, nó chỉ đơn giản là một cây cột điện chưa cháy hết mà thôi. Ảnh chụp tại rớt đi à, Nga. Một đoạn đường sắt ở New Zealand sau trận động đất vào năm 2010. Khách sạn Sunju với lối kiến trúc độc đáo ở Jeong Jongjin, Hàn Quốc. Phải chăng là những con quái vật khổng lồ với hàng ngàn xúc tu cực dài đang núp dưới ngọn sóng kia? Thực ra thì chúng chỉ là tàu biển thôi mà viên dành cho người thích sự hoàn hảo nằm ở cung điện Đức Áo. Những chiếc đồng hồ pha tét Philip có cơ chế bánh răng và thiết bị bên trong gần như đạt mức hoàn hảo. Đây là một trong những thương hiệu đồng hồ đắt nhất thế giới, với giá rẻ nhất cũng vài trăm triệu đồng. Một khối gỗ được chạm trổ tinh vi khiến nó trông giống như bức ảnh bị nhiễu khi máy tính treo. Cánh đồng cỏ sau khi bị xét đánh trúng. Mặt cắt ngang của các quang dưới biển những đồng tiền gắn với nhau theo một trật tự chuẩn xác và không rơi xuống khỏi bàn. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại ý kiến cho mình biết với nhé.